Uh, chào các bạn hôm nay trong video này mình sẽ um, uh, bày cho các bạn cái cách để mà tạo ra một cái campaign um, ờ, push notification ở trong cái platform của Signal uh, để mình gửi hết tất cả những cái tin uh, gửi tất cả những cái tin nhắn hàng loạt đến tất cả cái user của mình uh, trong cái tài khoản này thì mình có một cái app có hơn 50 có 50k user ha. À thì uh, mình sẽ demo cho các bạn là mình sẽ gửi hết tất cả những cái mà một cái à, tin nhắn à, là một cái thông tin đến 51 cái user này mình đã có này à 51k user mình đã có này thì cái cách thức hoạt động nó như thế nào và mình sẽ tạo cái campaign để một boost notification gọi là để mà uh, gửi hết tất cả những cái cái cái, cái thông điệp cái tin nhắn của mình uh, cập nhật cho tất cả user này như thế nào thì mình sẽ làm từng bước cho các bạn xem ha click vào trong cái uh, ứng dụng đó rồi xong rồi ra các bạn uh, ờ, dashboard như thế này um, sau khi uh, ra các bạn dashboard này thì các bạn xem phần uh, surprise trend này thì uh, trong cái, cái app này nó gồm có uh, 41 phải 9 uh, subscribe uh, là những cái user những cái user đã đăng ký vào cái cái cái, cái phễu này rồi ha, trong cái phễu one signal này rồi thì bây giờ mình sẽ uh, gửi một tin nhắn để remarketing để à, đánh thức người dùng mở cái app của mình ra để mà sử dụng các bạn click vào new boost rồi sau khi kích vào new boost thì hiện ra một cái cái giao diện là new boost notification ở đây thì ở phía trên message name thì mình sẽ đặt cái tên um, campaign của mình ha ví như là test campaign đó. hoặc là các bạn à, đặt một cái tên gì đó được rồi um, sau khi các bạn đặt tên cái phần message name rồi thì uh, cái phần một là audience là chúng ta sang những cái người cái user đã subscribe ha ok còn cái phần thứ hai là phần uh, message thì uh, nó gồm có các phần title và message là cái tin nhắn thì uh, cái phần title mình uh, ghi hoặc là không ghi cũng được À, nhưng mà trong cái video này mình chỉ có demo cho các bạn phần làm exit thôi thì mình sẽ điền cái nội dung ở trong này à, thì tất cả à, nội dung trong phần máy message này thì nó hiện thì lên ở trong phần à, demo cái review của cái ứng dụng ở bên phải này, này ha ừ, mình ghi này ví dụ hai đó mình ghi là uh, please chat now uh, uh, please chat new update à, new feature ha ừ, ok đại khái như vậy mình uh, ghi demo thôi uh, in this app nha ok rồi ok in this app thôi để cho nó tích cực khoảng uh, nó thấy được ở trong cái phạm vi của cái cái cái, cái, cái ổn uh, put notification này thằng này ha uh, review ở bên này ha phần review này và mình sẽ thấy được cái nội dung của mình như thế nào nó nó, nó hiển thị ở trong phần uh, uh, notification ở trên điện thoại ha và tiếp theo cái phần uh, amaze thì image này là cái hình ảnh thì mình có thể là chọn một cái hình ảnh nào đó để làm cái uh, đây ví dụ mình chọn cái hình ảnh này để làm cái banner cho cái tin nhắn hấp dẫn hơn để kêu gọi được user khi mà thấy được cái tin nhắn của mình nó hiển thị trên cái điện thoại của nó của họ thì họ sẽ click vào để mà xem ha đó, rất là vì cái banner này rất là quan trọng ha các bạn có thể là thiết kế cái banner với hình ảnh làm sao cho nó bắt mắt và sáng tạo và thu hút được người click vào thì mình ờ, cái tỷ lệ conversion ờ, tỷ lệ chuyển đổi click vào rất là cao à, trong một cái chiến dịch về book notification này Còn phần launch uh, URL thì đây là một cái link mình có thể là à, sử dụng một cái à, cái link app của mình để họ mở ra ha. ví dụ mình search cái từ là file mình search mình uh, sử dụng một cái ứng dụng uh, demo này ha ví dụ mình sử dụng cái ứng dụng này rồi sau đó mình copy cái URL dán vào đây thì uh, khi user nó thấy được hình ảnh này click vào thì nó mở ra một cái cái link này ha đấy à, cái phần uh, icon thì cái phần icon này thì mình có thể lót một cái icon của ứng dụng của mình vào ha cho nó đồng bộ rồi ok thì uh, cái icon này là, hiển thị á để cho nó thấy á thì uh, chúng ta cần phải tắt, tắt cái uh, rồi cái xuống dưới này thì hết rồi mình có thể setup như vậy thôi hả đây thì các bạn sẽ thấy được cái uh, những cái tin nhắn và còn cái phần dưới deliver skill này nè à, ờ, cái phần cái lịch ờ, lịch trình để mà gửi tin nhắn này, này thì chúng ta nick tích vào cái intel legend ờ, deliver nên đây là cái cái, cái mình gửi thông minh thì gọi là cái tin nhắn này mình sẽ gửi khi mà thời gian nào mà user đang uh, sử dụng uh, điện thoại của họ thì uh, cái tin nhắn mình có thể là tích tích uh, tin tin nó gửi về trên cái điện thoại mình đang mở ha thì có thể là đây là cái, cái option mà mình chọn như vậy và vì mình có thể là tắt đi cái URL của cái hình ảnh thì nó sẽ hiển thị lên cái icon thôi đấy nhưng mà mình có thể là sử dụng cái banner này để tạo ra cái sự thu hút hơn xong rồi sau đó à, mình set up à, demo xong hết rồi thì mình à, sẽ chọn review và à, send à, như vậy là mình sẽ à, hoàn thiện cái phần ờ, setup cái hình ảnh và cái content nội dung của một cái um, campaign của push, push notification